Welcome to ốc ngố channel. Quạt quạt quạt. các bạn có yêu thích người khổng lồ như là Attack on Goku? Ờ, các bạn không nghe nhầm đâu. Thật sự đó là Attack on Goku đó. Mọi người không tin, mọi người có thể xem uh, YouTube đi. Bao hay luôn, không hay không lấy tiền mọi người nha. Thì rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm về một nhân vật uh, có chiều cao là khá là khổng lồ. Và mấy bạn muốn ăn tươi nước sống mình khi mà mình làm không kịp luôn đó nhân vật hôm nay của chúng ta đó là Brad News nói trước á ốc thường đọc tiếng Anh là tiếng Anh Việt thường là sẽ gọi là nó không có sang quá và nó cũng hay sai nhưng mà các bạn cũng đừng có trách thì người Việt mình đọc Anh Việt thì cũng chả sao đâu mà mà ốc á thật sự là không thích uh, theo đuổi tiếng Anh vì ốc thích tiếng Ý hơn thì đó là một sự vô lý Brad News á thật sự là một con quỷ quỷ diệt cả hành tinh này nó thường di chuyển một cách vô định nhưng lại có chủ đích là thích tông vào những cái tòa nhà to và cao để mà hủy diệt những cái tòa nhà đó. Toàn bộ những ngôi nhà mà bị nó tông vào á thì trăm là không thể nào tu sửa được, phải bỏ hoang những cái ngôi nhà đó vĩnh viễn. Còn đáng sợ hơn nếu nó xuất hiện ở những cái thành phố thì cái thành phố đó chắc chắn là phải di tản rồi bỏ hoang cả thành phố luôn nếu không á thì chúng ta cũng không đủ sức để chống chọi lại nó. Ngoài phá hủy như vậy á, nó còn là một cái thứ rất là phàm ăn. Nó ăn tất cả mọi thứ đúng nghĩa đen luôn đó mọi người. Từ người tới cục đá và tới cục kiết nó cũng ăn nữa. What the fuck? Nói chung là nó ăn tất tần tật, nó không bỏ sót một cái gì. Nói tới đây á, nhiều bạn bảo thằng ốc nó xàm xí, mà dịch tầm bậy tầm bạ hay là đưa thông tin sai. Thì thực chất cách nó ăn là như thế này, nó đưa tay xuống đất và nó múc lên trên cái ờ, phần đó đó có cái gì là nó ăn cái đó nó sẽ nhét tất cả những cái đó vô một cái lỗ đen trên mặt của nó nếu trong cái phần đó nó lỡ nó bóc chúng cái gì đó không sạch sẽ thì chắc chắn nó đã ăn khiết rồi đúng không khả năng tiếp theo của nó đó chính là bóp méo làm nhiễu sóng mọi công nghệ chúng ta tiếp cận với nó trong phạm vi là 10 cây số thì như là điện thoại loa những thiết bị sử dụng điện khác nó có thể phát ra một cái cảnh báo rất là đặc biệt làm liếc tai cái người đang sử dụng những thiết bị đó nếu mà các bạn không có thiết bị nào á thì các bạn có thể tới gần nó hay không các bạn có thể biết âm thanh của Siri Head rồi nó tạo ra rất là đáng sợ đúng không thì Breaking News á cũng tạo ra một cái âm thanh khi mà lại gần nó cũng không thua kém gì với à, Siri Head nó tạo ra một cái âm rít rất là điếc tai ảnh hưởng tới thính giác của con người nếu mà con người trong phạm vi đó quá lâu cũng có thể nói là bị điếc luôn đó mọi người và rất kinh news á dịch ra tiếng việt có nghĩa là tin tức mới và nó là một dạng sinh vật siêu to siêu khổng lồ thuộc chủng tộc á là loài người wow nghe quá vô lý đúng không người khổng lồ này á có màu đen thui và có một sự bí ẩn rất lớn trong cái nhân vật này cái thời gian xuất hiện của nó chỉ tầm 6 cho đến 7 tiếng trong một ngày thôi đó là từ hoàng hôn cho đến lúc nửa đêm thì thực chất đó là cú đêm đó mọi người sự xuất hiện của Brad Ginneel á được ghi nhận rất là nhiều lần rồi nhưng mà để thấy cận cảnh hay là ghi lại các bằng chứng á đó là rất hiếm và cái sự xuất hiện này cũng chỉ giới hạn trong những cái thành phố nhỏ ở châu Âu mà thôi những cái thành phố ở nước khác thì hoàn toàn không ờ, có sự xuất hiện của nó theo thông tin có được biết á Brad Ginneel được xếp vào một cái nhóm đặc biệt có cái tên hội đó là là người khổng lồ họ người khổng lồ này á Ốc đã là một nhân vật trong nó, đó chính là chú Jun Cầu ở lúc trưởng thành. Họ người khổng lồ này á có bản chất đó là cực kỳ thù địch và xấu xa, có kích thước khủng và có thể nói là rất đáng sợ luôn đó mọi người. Và thôi, đó chính là cái hậu của nó thôi. Chúng ta sẽ quay về với nhân vật chính của hôm nay. Barack Kinnell á, có một làn da rất là đặc biệt. Cái làn da này á, không mặn mòi từ da dẻ và cũng không trắng như bao người nhưng nó hoàn toàn hấp thụ được 99,9 65% các dạng ánh sáng chiếu vào nó. Vậy có nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta ra đưa ra giả thuyết đầu tiên đi. Da của ờ, người khổng lồ này á có thể là được tạo bởi ờ, Vanta Black. Vanta Black á, là một chất cực kỳ đặc biệt. Nó hoàn toàn như là một hố đen hấp thụ ánh sáng luôn. Ánh sáng nào chiếu vào nó cũng không thể nào làm nó sáng hơn được người ta gọi đó là vật chất tối nhất hành tinh đó mọi người và các bạn muốn biết thêm về cái chất này á thì anh em hãy google nha đó là một chất rất là đặc biệt luôn nhưng mà cái chất này thì lại là do con người tạo ra nên là cái sinh vật này không thể nào có cái làn da từ con người tạo ra được đúng không vậy nên chúng ta đến với giả thuyết thứ hai giả thuyết thứ hai này á thì nó sẽ không nằm trên wiki đâu mà là do ốc đọc và thử ờ, đưa ra giả thuyết này và Red Kinnear có một khả năng dị thường khác nữa, đó chính là hấp thụ toàn bộ ánh sáng chiếu vào nó để khiến nó luôn luôn tối và luôn luôn chỉ là một màu đen duy nhất thôi mà không bao giờ lộ diện sao cái màu đen thần tí đó là cái gì ẩn giấu bên trong nó chúng ta có thể, không thể nào biết được Brad Kinneal có mắt mũi lỗ tai hay là cái gì đó trên mặt mọi thứ đều bất lực để soi sáng các bộ phận nó dù là chiếu ánh sáng gì đi nữa cũng không thể nào làm nó sáng và thấy được bên trong hay là bên ngoài của nó sinh vật này á thì có phần cổ mỏng manh hầu như các bức ảnh nào được chụp á thì các bạn có thể thấy cái phần đầu nó quẹo như y chang con ờ, à không nó quẹo y chang những thanh niên bị quẹo cổ với cái phần cổ này á thì giúp nó trông đáng sợ hơn một phần nào đó nữa ngoài ra cánh tay của nó cũng là một điểm dị thường cánh tay của nó dài gần như là chạm tới đất theo ốc đánh giá thì cánh tay này không thể muốn quạt được nhìn chung á và rất kinh niêu á có sức mạnh và sự đáng sợ. Theo óc đánh giá nha là khủng khiếp luôn đó mọi người. Vì hình ảnh được ghi chép lại cho thấy á, là mình có thể tiếp xúc với nó khá là ít và những hình ảnh được ghi lại cũng khá ít do cái khả năng khống chế thiết bị của nó và các nhà khoa học cũng đã khẳng định về nó rồi là nó vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi. Và trước khi kết thúc video này á, có rất là nhiều bạn yêu cầu mình quay cái phòng làm việc của mình lại đi cho mọi người xem. Thì ok, chúng ta sẽ ờ, tìm cái kênh có tên là Okwani trên YouTube. Thì sắp tới mình sẽ làm cái ờ, review phòng làm việc của mình cho tất cả mọi người xem tại bên kênh đó. Còn bây giờ á, tôi sẽ cho anh em xem một ít hình ảnh ờ, về phòng làm việc của ốc nha. Vậy thôi chúng ta lại tạm biệt nhau tại đây. Nếu anh em thích nhân vật này, anh em để lại một like, một subscribe cho kênh của ốc để ốc có động lực làm các video khác hay hơn và chất lượng hơn. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.